rồi đi đi đi đi theo chị rồi còn gì cái này có người lớn thôi thăm cuối đi không đi ra đi cho người lớn không phải cho con đâu ta cho người lớn không phải cho con nít cửa vô mở cửa sắp quy làm 새끼가 rồi rồi chiếc cờ hỏng rồi chiếc cờ bỏ vô miệng đi hết là để sau lưng để sau lưng مسكين لا لا مستحيل انا مفروض Bỏ miệng đi, bỏ miệng, bỏ miệng Để <laughs> lên để lên Rồi, nhai đi Nhai lên, nhai lên, nhai Nhai lên Nhai lên Smack God Smack God my thì xong rồi ăn nữa. Dạ đơn vâng. Lẹ lên nha, lẹ lên Nha lẹ lên Biết làm rồi, dạ lên Nha phé nè trời ông gớt hoài dính đi dính vô đừng cho gớt đất nữa rồi thử cái anh trời bí bình thử cái anh Det er lakrids, Vivian. Du kan ikke lide lakrids. Så du kommer og henter det. Ja. Thank you. xong xin đi lên đây đây đang ghi tên này số là bị thế số là thế Är, är det coolast med... Ja. Är du... Är du med? É, na hora. É. Yeah. <laughs>